Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng bài bài xây sâu nhé. so Trước tiên mình sẽ hướng dẫn trước cho mọi người bài bài nhé. 5, 6, 7, 8, con, trừ, nhiều, xây, sầu, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, cha cha ngồi cha cha cha cha cha cha cha cha rồi mình sẽ chia bài này thành hai đoạn để mình sẽ theo dõi nhé đoạn đầu tiên mọi người vừa lòng bàn tay đưa lên kết hợp nhấc các chân sau đó hạ xuống đang chéo hai tay như này đặt xuống dừng ở đây theo nữa quay hai bàn tay vào trong đưa lên cao và thử lại nhé đang chéo thấp xuống xoay cổ tay và hất đúng hộ đồng thời với đó này khi mọi người hất tay xuống dậm chân trái dậm thử lại nhé dạ đồng thời đúng dạ tiếp theo một chân tương tự dạ tiếp theo tay mình ngửa về đánh vào đầu hai lần thì đồng thời mọi người dùng chân này nhún hai lần cho mình đây là mọi người thử kết hợp từ đầu đến hết đoạn một nha năm sáu bảy lê cuống năng chéo lú xoay lấp và nhún nhún bây giờ mọi người cùng kết chào với mình nha năm sáu bảy tám one two you say go da da da da da da ngồi theo hình thuốc nặng năm năm sáu bảy đóng vai trung như sinh thì sờ cha cha cha cha cha cha tiếp theo mọi người cùng học tập thứ hai nha sau khi mọi người đang dừng ở đây mọi người đưa cho mình tay của mình thế này tay phải còn tay còn lại sẽ đứng sang ở bên trên thu về từ chúng ta nên uh, tất thử lại nha đứng và đồng thời khi một người làm động tác đó thì người đưa chân trái ngang đứng để và thất thử lại làm cùng kết động sáu bảy tám và rất cái đống và cái tiếp theo mình thấp chân hai chân của mình hai tay đang ở vị trí này đưa xuống vòng xoay lên xoay vào xoay vào xoay vào xoay vào và đưa về lại nhé mình vào đây này đứng thấp và xoay tay theo người H2A xuống đồng thời chân đúng tiếp theo anh chuyển lên cả chân cả tay sau đó mọi người đưa hai tay khung mạnh nhẹ đưa lên thử lại cho mình nhé kết nối lại với nhau nhé ra ra đứng và dừng xoay tay lên cao và xuống thu hoành đưa lên tiếp theo sau khi mọi người đưa tay về phía trước bây giờ mọi người thu về đánh hai tay tay phải đồng thời tiếp theo ngược lại tay trái bây giờ kết hợp với chân nhé mọi người này bắt đầu từ chân phải vậy thêm cho mình nhún xuống nữa nhún và nhún kết hợp tay nhún và nhún tiếp theo là cách xây sâu của người thể để ý là trái tim hoặc là kết tùy theo ý thích của mọi người nha mọi người kết lại đoạn hai nha năm sáu bảy tám cha cha để đấm và tìm xuống xoay tay lên và xuống thu về đẩy ra và phải trái kết phía sau bây giờ mọi người cùng vào nhạc với mình đoạn thứ hai nha năm sáu bảy tám notice this game punches, sits, and rolls. There then keep vừa mới chia lại hai đoạn khác nhau để hướng dẫn mọi người thì uh, bây giờ chúng ta cùng thử cách nhạc lại từ đầu đến cuối bài luôn nhé thử lần một này trong năm sáu bảy tám what do you say keep your focus. Check one is saying so. Lần thứ hai đi nha. Năm, sáu, năm, sáu, bảy, tám. What do you see? So. Ta ta ta ta ta ta. Come to ta ta ta ta ta to keep your focus. that uh, say so mình vừa hợp tác xong mọi người bài nhạc xây sầu trên tiktok uh, rất mong là được uh, chiêm ngưỡng thành quả của mọi người uh, của đêm nha